làm sao để có thể có được cái thu nhập hơn 100 triệu một tháng đây làm sao rồi à, khác nhau ở ba, ba cái chìa khóa giàu có này nha canh anh chị ha chúng ta muốn thành công giàu có là chúng ta phải sở hữu được ba cái chìa khóa này nó rất quan trọng và các anh chị hãy comment xuống biên giới ba cái chìa khóa này nha đầu tiên là gì mindset anh chị ha mindset là gì mindset là tư duy thu nhập thấp hay thu nhập cao nó phụ thuộc vào cái tư duy rất nhiều hai cam vậy ha cái thứ hai là skill set có nghĩa là gì là kỹ năng anh chị đồng ý không à cái người có kỹ năng cao lúc nào cũng được trả được cái công thu nhập nó sẽ cao hơn rồi tool set tool set là gì là công cụ nếu như một người biết giỏi về một cái công cụ nào cùng là hai người cùng là làm một cái công việc về thiết kế kỹ năng như nhau nhưng nếu như một người này biết có một cái công cụ gì đó giúp cho công việc nó tốt hơn thì chắc chắn rằng người này sẽ sẽ làm thu nhập nó tốt hơn ha các anh chị ha các anh chị hay gó là tư duy kỹ năng và công cụ đây là ba cái chìa khóa ba cái chân kiền để giúp chúng ta gia tăng thu nhập lên rất nhiều lần